Vâng, xin chào quý vị các bạn đến điện máy Cường Linh. Thì hôm nay chúng tôi mang đến các bạn sản phẩm đây là máy vắt ly tâm. Đấy, sử dụng để vắt à, đậu, vắt nghệ, vắt sắn dây. Đấy, nhưng mà nguyên liệu à, khác như là thực phẩm là tôm, đồ chiên. Đấy. Tôm cua mực đồ chiên. Đấy. Thì ở à, đây là ba cái máy vắt ly tâm. Ở bên tay trái sẽ là hai cái máy vắt 20 lít, đấy, máy bé. Còn đây là máy lớn này, máy 60 lít. Đấy thì ngoài ra sẽ có một cỡ nữa là 40 lít đấy đây tôi sẽ quay quay các bạn xem sản phẩm này đây, máy 20 lít này đấy, máy 60 thì máy toàn bộ inox rất sáng bóng luôn inox dày dặn 304 đấy. Đấy, ba kích trước đây tôi sẽ đi vào chi tiết này đây là máy 20 lít nhé thì ở đây nó sẽ có chân máy là bằng da răng ô tô Đấy, toàn bộ inox là phần lồng là inox toàn bộ này Đấy, từ phần lồng ngoài nhá Đấy, đến lồng sau inox toàn bộ luôn Đấy. được đục các lỗ rất là đẹp ở phần chứa xe cái bàn đỡ xe có một cái bàn à, đỡ bằng thép ở dưới những con ốc này để bắt chặt cái lồng này lại cố định lồng còn đây là phần motor của máy này thì à, đây là khách đặt motor 0.8, lồng bé sử dụng motor 0 0,8 vòng tua nhanh 2009 Đấy, những dòng motor bé này là vòng tua nhanh nữa. 0,8 kW này Đấy, phòng tua 2009 này Xịt điện 220V Máy chạy uh, ờ, đây cũng loa nơn thôi Đấy. Đây chuyển động như cô loa này A44 này Đấy. chân máy làm rất là dài dặn chắc chắn luôn đây đây phần bu ly của nó thì ờ, motor sẽ được bắt bố nóc ở trên cái giá đỡ như này dưới chân sẽ có ba chân trọi ra có ba cái lỗ như này để chúng ta trường hợp mà chúng ta cần cố định máy một là bắn ốc trực tiếp xuống hoặc là trôn thẳng chân này xuống đấy nếu trường hợp chúng ta vắt những nguyên liệu như nó có độ kết dính cao chúng ta tốt nhất là trôn cái chân nó xuống để nó cố định máy thì trong quá trình sử dụng máy sẽ không bị rung lắc và ổn định hơn lại à, năng suất cao hơn thì à, cái phần kết cấu nó sẽ được tháo rời ra phần lồng ngoài rồi nhắc ra trực tiếp luôn đây Đấy, thì à, lồng ngoài này Nhóc ở trên có một viền bo tròn như này thì chúng ta trong một trình sử dụng sẽ đỡ bị uh, trước tay chỗ này Đấy, rất là dễ cầm nắm nó rất là tặng bóng hơn còn đây lồng trong của nó này đấy, lồng trong xung quanh sẽ được đục những cái lỗ tròn như thế này để khi nó thoát nước ra và nó phần nó sẽ chặn cái phần bã lại bên trong đấy. ngoài ra ở trong lồng ta sẽ có một cái túi nữa đây túi vắt đây đấy đây có túi bên trong nó sẽ chặn toàn bộ phần bã bên trong lại lỗ càng dài thì nước ra thoát dễ hơn đấy. đây đây, phần mâm đỡ bên dưới này mâm thép dày dặn như này Đấy, các bạn có thể nhìn thấy độ dày của mâm này phần đấy là phần đáy đáy của thùng lồng này thì uh, sẽ được có một bờ bên trong cái cánh nước bắn vào trục đấy, ở ngoài cũng sẽ có một bờ như này thì chúng ta nhét cái lồng ngoài vào thì nó sẽ chắn dưới này luôn đấy, sát vào không bị nước bị dầu gì ra ngoài đấy. máy rất là dễ vệ sinh chúng ta chỉ cần xịt nước trực tiếp vào phần lồng luôn đấy inox thì ra dễ vệ sinh rồi chúng ta dồn cái tiếp vào đây đấy, cầm máy lên cho nó quay thì nó vừa văng nước ra vừa làm sạch lồng luôn đấy, nó trôi sẽ trôi phần phần bã bên này dưới luôn đấy trong chúng ta sử dụng để, lâu dài chúng ta ít sử dụng mùi bẩn nó bám vào thì đấy là máy 20 lít máy bé ngoài ra sẽ có loại 40 lít thì ờ, kết cấu cũng như tương tự thôi đấy nguyên lý hoạt động cũng như thế thì có là kích thước lồng khác nhau như ở đây chúng tôi có loại 60 lít đây thì ờ, nguyên lý hoạt động vẫn thế cấu tạo vẫn thế đấy, toàn bộ phần viền trên được bo tròn như này đấy, lồng 60 lít thì nó khá là lớn nó nằm trên một cái la ờ, răng lớn hơn trên chân các thứ nó phải làm dày hơn đấy 304 này nhá nó sẽ bo tròn và thành lồng trong cũng thế được bo tròn đấy đấy thì đấy, thì mỗi liệt động như thế cả thôi 60 lít 60 lít này thì thường sẽ sử dụng cho những ờ, hộ gia đình hoặc là những ờ, nhà người ta làm ờ, kinh doanh đậu các thứ hoặc là những nguyên phát những nguyên liệu lớn đấy thì máy 60 lít này nó chạy motor một kỳ rưỡi hai kỳ hai đấy, kèm máy sẽ có một cái túi vắt như này đấy. lưới các rã là dài để nó sẽ chắn được cái nguyên liệu bên trong để vần nước vào ra ngoài phần bã nó giữ lại bên trong toàn bộ chân đế làm dài dặn đấy có thể so sánh giữa máy 2 à, lít và máy 6 lít nó khác nhau độ dày của khung các thứ này nó sẽ làm dày hơn chắc hơn Đấy, với lại là motor của máy một kỳ rưỡi là motor quay chậm 1004 sử dụng điện 220V đây, bản bully của nó là sử dụng dây cura bản B Đấy, nó cần lực kéo mạnh hơn mạnh hơn Đấy, đây thì máy nó chạy motor một kỳ rưỡi này là một nghìn 1004 tua chậm sử dụng điện 220V bắt sẵn dây điện như này rất chắc chắn bản to này luôn để ổn định điện trong tình trạng sử dụng phần kết cấu bên dưới cũng thế bu ly tục Đấy, chân đỡ tiên là ba cái chân dọi ra như này Đấy, thì cũng cũng như, tương tự như máy cũng các máy khác thì chúng ta nếu mà muốn ổn định máy muốn cân máy như vắt những nguyên liệu nhờ có độ kết dịch cao thì bạn cứ chôn chân này xuống đấy nó sẽ ổn định máy hơn phải dùng nó ờ, đảm bảo hơn năng suất nó cao hơn đấy ờ, trên là ờ, chi tiết máy thì sau đây chúng tôi cắm điện thử máy đấy, sau đây chúng tôi sẽ cắm thử máy test thử máy cho các bạn xem đấy. tôi sẽ cắm máy uh, 20 lít này hồn thì các bạn xem quay hoạt động cũng rất là êm không gây tiếng ồn quá nhiều Đấy, các bạn nhìn cái tâm nhé Đấy. máy đang chạy này thì uh, máy nó chạy cho mình gạch gạch như này nó không bị rung lắc Đấy, còn uh, tất nhiên là khi nó chạy không như thế khi chúng ta bỏ nguyên liệu vào những nguyên liệu như là có độ kết dính ta nên tốt nhất là sẽ ghim cái chân nó xuống hoặc là để cái nền đất như là bê tông cái nền nhám để nó tăng độ bám Đấy, thì là trên là chi tiết sản phẩm máy vắt ly tâm thì uh, các bạn có nhu cầu mua máy vắt ly tâm cỡ 20 lít 4 lít 60 lít thì vui lòng liên hệ đến máy Cường Linh địa chỉ là số 36 đường cổ điển A xóm bảng xã Tiệp Thanh Trì Hà Nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi góc trái màn hình để biết thêm chi tiết sản phẩm cảm ơn các bạn đã xem video nhớ like đăng ký kênh để xem video tiếp theo cảm ơn các bạn nhiều